tám khung của chúng ta nổ liên tục ok chưa tiếp tục nối cầu ăn thông này Đấy, 8 khung nổ liên tục luôn nổ thông luôn mọi người nhá và tới ngày hôm nay là ngày khung thứ 9 thì khung của chúng ta chưa ăn nổ được ok chưa thì chúng ta có dự đoán cho tất cả anh chị em chúng ta với cặp song thủ 5859 à, cho từ ngày 14 đến ngày 15 thì hồi ngày hôm nay là lô tô 53 bóng âm của nó 3 bóng 8 mọi người nhá 3 bóng 8 này thì ngày hôm nay đầu năm thì nó ra 53 và ghép cái bằng 55 ok chưa thì ngày hôm nay năm tám năm chín thì vẫn tới ngày hôm nay vì chúng ta vẫn chưa ăn được thì ngày hôm nay thì à, cũng là một ngày khá là buồn sau những chuỗi ngày ăn thông thì ngày chúng hôm nay ngày hôm nay thì chúng ta chưa ăn được thì ngày hôm nay chúng tôi chia buồn đến tất cả anh chị em cô gì chú bác chúng ta luôn còn ngày hôm nay riêng ở trên Zalo ngày hôm nay chúng ta tưng bừng rực lửa đó là lô tô 05 cho ngày hôm nay ok chưa ngày hôm nay chúng tôi ở trên Zalo chúng ta khẳng định 100% ngày hôm nay lô tô 505 ít nhất là phải nổ chúng ta một nháy ok chưa ngày hôm nay ở trên Zalo chúng ta đã tưng bừng rực lửa cho tất cả anh chị em chúng ta là uh, lô tô 505 cho ngày hôm nay rồi một lần nữa chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta ở trên Zalo số VIP cho ngày hôm nay luôn đấy còn ở trên video thì chúng tôi chưa buồn đến tất cả anh chị em chúng ta mọi người nhé bởi vì ngày hôm nay chúng ta chưa ăn được đấy ok chưa về ngày mai riêng ngày mai là ngày 16 à, mọi người nhá ngày 16 tháng 4 đường cầu phải nổ ở trên Zalo chúng tôi đã sẵn sàng cho tất cả anh chị em chúng ta rồi cho nên anh chị em chúng ta nhanh tay liên hệ với chúng tôi bằng một cách nhanh chóng nhất để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn vào ngày mai mọi người nhé ngày hôm nay thì chỉ ở trên video thì chúng ta chưa được thì ngày mai chúng ta hãy vào Zalo để chúng ta lấy lại những gì là mất cho ngày hôm nay ok chưa và riêng cái đường cầu khung mới thì chúng ta sẽ vớt vát lại chúng ta sẽ lấy lại những gì đã mất cho tất cả anh chị em chúng ta luôn để cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm mọi người nhé. còn thật sự mà nói thì anh chị em chúng ta hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi bằng cách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 còn thật sự mình nói những đường cầu phải nổ những đường cầu tự tin hơn chơi trong ngày chỉ có ở trên Zalo mọi người nhá chỉ có ở trên Zalo mà thôi anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy còn những đường cầu chúng tôi khẳng định rằng trên video này là những đường cầu tham khảo thôi thì thay vì chúng ta bỏ ra à, đồng tiền để chúng ta chơi song thủ cung hai ngày thì chúng ta bỏ ra một chút phí để chúng ta lấy bạch thủ lô chơi trong ngày ok chưa chúng ta lấy bạch thủ lô chơi trong ngày mọi người nhá Đấy, chúng ta lấy bạch thủ lô một số chúng ta chơi trong ngày ok chưa thay vì chúng ta chơi song thủ tham khảo như thế này ok chưa thì chúng ta hãy lấy bạch thủ lỗ một số để chúng ta có thể thành công hơn đó là phí trước chỉ kiếm 500k thôi anh chị em chúng ta nếu như anh chị em là chúng ta chơi từ 20 đến 50 điểm thì anh chị em chúng ta hãy lấy bạch thủ lỗ một số để chúng ta chơi chắc ăn hơn và đảm bảo tỷ lệ ăn cao hơn mọi người nhé Đấy, còn những đường cầu trên video này là những đường cầu tham khảo thôi cho nên anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy ok chưa còn à, nói chung ngày hôm nay là đặc biệt 14 đúng chưa ba càng 414 ok chưa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 sẽ không có một ai chốt số một tháng 30 ngày nổ thông được đấy cho nên anh xem chúng ta lưu ý là như vậy còn thật sự nếu nói thì thật sự mà để nói thì tám khung của chúng ta nổ khung như thông như thế này thì chúng tôi đảm bảo rằng là không có kênh nào đúng chưa không có kênh nào chốt nổ tám khung liên tục như thế này đâu đấy, anh chị em chúng ta có thể xem lại tất cả các video trước để chúng ta có thể thành công hơn mọi người nhé <clears throat> rồi ok và anh xem là chúng ta ngày hôm nay thì, thì đừng buồn thì không sao cả và ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục đưa ra cái dự đoán tất cả anh chị em chúng ta dự cho tham khảo từ ngày 16 đến ngày 17 với cặp song thủ lô tô đó là 3773 ok chưa Đấy, ok và trên đây là cái cặp song thủ lô tô mới để anh chị em chúng ta có thể chơi cho khung ngày mới anh chị em nào chúng ta kết cầu trùng máu thì chúng ta có thể nhỏ nhẹ trả đá bị hơi cho khung ngày mai ok chưa chúng ta có thể chơi 5 điểm 10 điểm thôi đấy còn không kết không trùng thì chúng ta dừng lại mức độ tham khảo đấy còn anh chị là chúng ta đang xa bờ với cột lần số đang thua than nợ nần không biết lấy những con số chuẩn ở đâu để chơi thì anh chị chúng ta nhanh, nhanh tay liên hệ với chúng tôi bằng cách được kết bạn zalo của chúng tôi mọi người nhé qua zalo 0394751262 anh chị em là chúng ta chưa dùng zalo chúng ta chưa có zalo thì chúng ta có thể nhắn tin gọi điện trực tiếp đến số đề này này luôn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 và mong rằng tất cả anh chị em chắc đừng quên để lại cho video của chúng ta một lượt yêu thích kênh mọi người nhé yêu thích video một lượt đăng ký kênh một lượt nhận xét dành cho video Ủa, ok chưa và cũng như là về đường cầu ngày mai thì anh chị em chúng ta có thể chơi 5 điểm 10 điểm thôi còn chúng ta bất kể anh chị em là chúng ta chơi nhỏ chúng ta chơi to thì anh chị em chúng ta đặt niềm tin vào chúng tôi thì anh chị em chúng ta hãy liên hệ kết bạn zalo của chúng tôi bởi vì chúng tôi thu phí cũng rất là thấp thôi Đấy, cho nên anh chị em chúng ta có thể à, lưu ý chúng ta bỏ ra 10 điểm chơi hai con thì chúng ta cũng à, mà gọi là mất trăm năm trăm k rồi thì ra thay vì 500k thì chúng ta có thể chơi với một hai ba ngày có thể chơi phí tuần luôn mọi người nhé đấy phí tuần luôn thì chúng ta chỉ bỏ phí là 500k thôi thì chúng ta lấy bạch thủ lô chơi một hai ngày ba ngày một tuần luôn ok chưa thoải mái chưa đấy cho nên anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy chúng ta nên cân nhắc và suy nghĩ và tư duy ra mọi người nhé ok và xin chào tất cả anh chị em và tất cả anh chị em một buổi phân tích và chốt số cho ngày hôm sau